Kha đây các bạn hôm nay à, tôi sẽ đi à, vô chợ để à, quay cái chợ phẩm của người tật ghê cho các bạn xem cho vui nhé đây là mình đang vô cá heo đồ này kia bán đồ đó các bạn cái chỗ này là chỗ mua tôm nè các bạn chỗ mua tôm rất là nhiều chỗ này chỗ thu mua tôm nha mua tôm ở à, Cà Mau đó các bạn mấy bên đây là bán thịt heo đó các bạn chỗ để bán thịt heo chỗ nông phẩm là huyện Lâm Dơi nè các bạn bán vịt nè các bạn cá nè bán cá bán rau đủ thứ các bạn rất là nhiều giờ mua lấy con à, hai ốc này ký nhiêu cô ốc nào ốc ốc ốc bu đen nè cô bu đen nó ký bảy chục và lấy con uh, ai ký ốc bu đen này luôn đó mình đang uh, lấy hai cái ốc nữa các bạn ở đây có lương đồng có gắn đây có con ba ba nữa các bạn con ba ba gà ác với à, bột câu nữa các bạn à, xà huyết lương lương rồi à, gắn ô hành gắn ô hành nè rồi à, dọc chấm chép chim chép này là bắt ở ờ, ở ở biển hả cô ừ. chim chép này bắt ở biển dạ. à, mình thấy có con rùa nè đây, đây là bọc đồ mình mua nè các bạn đó mình mua cái bọc đồ ờ, mình đang để đây dạ. để đây rồi về mình ừ. sẽ ờ, dạ. chế biến đó nha các bạn đây là xả các bạn xả ớt xả ớt là mình cắt xả ra để mình làm món à, nghiêu hấp xả nha các bạn đó bây giờ xả mình cắt khúc khúc ra vậy nè ở đây mình có nghêu nè các bạn nghêu này mình ngâm cũng lâu rồi ngâm cho nó ra cái cát đó mà dần rửa cho nó đây là cái thao à, thao xả nè các bạn hồi cái mình để nghiêu lên đây ha để nghiêu lên đây cái mình bỏ ớt vô đây cái mình hấp ha các bạn chắc mình hấp cái này mình cũng có nêm nêm một ít gia vị nữa các bạn nêm một ít gia vị mà để à, mình chắc mình nêm muối chút muối với đường với bột ngọt đi cho nó dịu dịu lại đang à, sắc gừng các bạn sắc gừng bổ son đó để ờ, vô son Nghe ờ, màu trắng đẹp quá ha Màu trắng không có gì đẹp đâu qua Ta vừa thơm mùi gừng mà có thơm mùi xả các bạn ơi hai mùi này mùi nào cũng thơm nhưng mà để coi thử mùi nào đặc trưng ha chứ mình nghe mùi gừng là nó nó nó thơm nhiều quá. mùi gừng này chắc ngon à rồi bây giờ à, đốt lửa lên để hấp cái nồi nghiêu này nha các bạn mình à, cái này mình không không bỏ nước đâu là mình hấp à, hấp hấp lên cho nghiêu này chín thôi chứ không có bỏ bỏ nước nha các bạn đó bây giờ bỏ ít nước mắm nè các bạn thêm vô miếng bột ngọt nè thêm miếng bột ngọt rồi chút đường thôi cho nó nó dằn nó nó dằn xuống rồi đó bây giờ mình đem lên mình à, mình hấp nha rồi giờ đi đốt lửa các bạn ơi rồi bây giờ mình à, hấp nghêu nha các bạn đem cái chảo à, đem cái son nghêu lên trên cái lò để hấp bạn ơi đó mình không có đổ nước nha hấp mà đợi cái này cho nó cháy lên các bạn ơi đốt con củi đó ngon lành không <laughs> quá ngon đã luôn rồi bây giờ à, trước khi mình chờ đợi đó các bạn mình sẽ làm à, một chén muối ớt nha chén muối ớt chút xíu nữa mình ăn rồi mình chấm với uh, nghêu nè các bạn wow quá thơm quá thơm quá thơm rồi bây giờ đẩy lại đi nghe cái mùi là đã rồi đó các bạn ơi chút xí nữa uh, ăn với uh, muối tiêu chanh đó giờ mình chuẩn bị à, làm muối tiêu danh nha mùi thơm đã quá ok lâu lâu có dịp à, mình có mấy nghêu các bạn mình làm à, mình hấp xả gừng các bạn chia sẻ cho các bạn mình làm cái món này để thử ăn thử ngon không nha các bạn ở đây mình đốt bằng củi các bạn ơi đó con nghêu nè ăn yêu ăn yêu ấy gì đây quá thơm mày nè nãy à, à con đang làm rủ nó ở lại ăn yêu dạ bà thím ăn yêu bà thím con con sờ voi không dám ăn rồi thím con yêu nè ăn ngon ăn con yêu nè ăn được nè bà thím gấp cho bà thím ăn đi dạ không biết nữa dạ mời bà thím ăn yêu à, có bà thím mình nè các bạn ơi Ai gì ơi Ai gì ô nãy giờ con ngủ nó lại là ăn nhiều nè Ai gì vẫn thấy ở đây nè vô nhiều. đó đang ăn nhiều à, bà thím à, mình đang ăn nhiều các bạn để bữa tay đó, biết con thằng Thái kêu bạn Diệu rồi. Con à, đó bây giờ đang ăn nghêu nha các bạn thử con coi bá thị ăn nghêu bá thị ơi dạ. giống sò để con thử con coi mời các bạn à, thử con với mình nha nó mặn hay gì vậy thế? hồi nãy con kêu à, bỏ ít ít à, nước mắm thôi đừng bỏ mắm nhiều bỏ mắm nhiều sợ mặn bị con này nước mặn bỏ mắm nhiều Rồi hôm nay à, có có dịp đó các bạn có dịp là mình mua được ít nghêu thì mình làm mình thử làm món uh, nghêu hấp xả ăn thì thấy cũng ngon cô ăn à. Ừ. vừa thơm mà vừa ngon lắm này ngon không ngon ngon không thấy ngon ngon ấy gì ngon ngon hơn trong chép không bỏ vỏ ngoài này nè thái con nào cực con nào kiếm ăn cực con chim chép <laughs> con này nó nhanh phải không con này nhanh hơn con chim bỏ vỏ ngoài này nè thái đựng giật đi đó con này chỉ dịch đi mua thôi chiều nào hai cô cháu mình cũng đi đá banh nó ngủ không cô con ngủ mình đâu dạ. con ngủ mình nói chung là anh nhật ngủ trước ai ai ngủ anh nhật hả là con này cái ông kia ông nói con này ngon mà ăn như cọp ăn mù mắt hết như sao mẹ gấp con mẹ cháu không được ở gì à, cái Ủa mẹ ốc không? Dạ à. Để cố ăn con Chú Tư là kêu lúa không có tôm Chú Tư hả bà Thiêm? Chú Ba Cường nhiều Ủa mẹ ăn ốc đâu mà Ốc cay Bà Thiêm ăn khỏi rồi, bà cố ăn khỏi chấm nước mắm Tại bà cố uh, lớn tuổi rồi bà cố ăn uh, gia vị nó hơi lạc chút Con này có chất mặn đó thầy Dạ nêm nêm nước mắm vô nhiều nó, nó mặn cái con này để dành vỏ lại làm đồ chơi ừ. này bỏ vô hột cá này để dành cho cô thì được cái gì này nó ăn giống như con chim chép vậy đám gì mà liên tục dạ. đám dạ. tới tới mùa đám tới đám con cua ớ mẹ con đi đâu mà đám đắm rồi đắm uh, ờ, trong làm giò vậy chứ nhà ai mà nhà bà con với mẹ mẹ thôi nhà ai biết hả quá ngon bữa nay ăn nhiều mà đã quá hồi ăn ốc luôn xong pha luôn ta ngồi trong ngồi sắp ăn luôn ha con đừng chấm chấm lại chai nè chấm thì bữa nay ờ, bữa nay có bà bà thím mình bà thím với ờ, lại em nhỏ dạ, em với hai hai hai hai hai con mình đang ờ, ăn ăn yêu các bạn với bà xã mình cố ăn <coughs> dạ không sao rồi thím ơi chùm chùm đi đó banh tiếp bà tiếp bà thím ăn đi ngon không nước ngon không đó rồi, các bạn thấy không thịt con heo nè ở trong nè nhỏ xíu hồi nãy à, con ăn là con à, thấy nhiều nữa ngon á ngâm đi con ngâm nó làm hả ừ, ngâm cho nó nó ra dơ á muốn ăn mấy cái đồ là phải ngâm cho lâu ghê quá biết coi nó dị cảm nó có dị cảm không bà thím ăn đi bà thím ừ, ừ, ừ. dạ. ăn đi con nhãn hả vậy thử hả bà bà có hỏi con cái gì kìa có không con có có có không cái thầy nãy còn có anh trai bắp chuối nó không chịu à, sắt ra ăn đi á gì ăn đi ăn nhiều chị hai ăn nhiều